lời nói đầu tiên ờ, mình ờ, xin chào toàn thể tất cả quý cô chú anh chị em mình nha à, chúc ờ, quý cô chú anh chị em và tất cả cộng đồng mạng một ngày mới tràn đầy sức khỏe và vui tươi trong cuộc sống thì những cái chuyện lùm xùm của ông Võ Hoàng Yên và chị Phương Hằng bấy lâu nay tất cả quý cô chú anh chị em mình cũng đã có tìm hiểu nhiều và cũng đã biết về trong cái cái sự việc của ông Hoàng Yên cũng lừa đảo như thế nào thì anh chị em mình cũng đã có nắm bắt được một số thông tin của những nhà youtuber và những loại truyền hình đã truyền thông lên ờ, trên mạng xã hội quý cô chú anh chị em đã cũng đã biết rồi nha rồi ờ, hôm nay mình cũng xin ờ, chia sẻ thêm một cái sự vụ là cũng liên quan tới chị Phương Hằng bà chửi cái nhóm ca sĩ đó trước khi chị Phương Hằng bà chửi nhóm ca sĩ thì tất cả quý cô chú anh chị em mình cũng hiểu là bà không bà không có chửi hết là nguyên toàn thể cái nhóm ca sĩ đó bà chửi là những người ca sĩ nào có liên quan có liên quan mà lại không lên tiếng thì hôm nay thêm cô thêm một ca sĩ cũng rất là nổi tiếng lên cộng đồng mạng đó chù ẻo tất cả quý cô chú anh chị em mình xem ờ, trên màn hình đó. cái thằng này là thằng hứa mình đạt không quý cô chú anh chị em đúng nó là hứa mình đạt không bị đụng xe mình xin chúc các bạn trước khi chị Phương Hằng bà chửi bà chưa có lôi nó ra chửi mà nó lại nó cung kích nó, nó, nó phe hoài linh nó làm như thế nào không biết thì mà nó lại nó chửi công đồng mạng thì quý cô chú anh chị em mình nhìn nhận một cái cái cái cái chù quẹo của nó như thế nào chị Phương Hằng bà đụng chạm với Hoài Linh đó mình nhìn nhận đúng hay sai tất cả cộng đồng mạng và quý bà con cô bác à, tất cả nhân dân Việt Nam cũng nhìn thấy cũng đã hiểu và tới đây pháp luật người ta sẽ, sẽ can thiệp vào những cái chuyện này còn nói là cái gì nó có liên quan tới, tới tất cả những những những cái gì nói là ông hoàng hay nó là ông cố nội người ta mới lên nó trù tất cả các cộng đồng đi ra đường đừng đụng xe quý cô chú anh chị em nghĩ như thế nào tất cả cộng đồng mạng tất cả những người dân Việt Nam thay mặt cho những người dân nghèo đã bị ông Hoàng Yên lường gạt người ta nghèo người ta không có tiền để đi đến những cái bệnh viện ta khám ta hay tin ông Võ Hoàng Yên ông này tài giỏi ta đi hỏi mượn tiền vay tiền đó. ta lên ta để ta trị bệnh cho những con em ta không may gặp những chứng bệnh rất là khổ ta tin tưởng ổng mà đa số những bà con nghèo không bây giờ bi ra ổng ra ổng nổi tiếng quá trời nghèo giàu gì kéo hết đa số bị ổng lường gạt hoàn toàn những số bà con nghèo người ta thiếu nợ thiếu nặng, những người hiện tại giờ còn đang thiếu nợ nặng, đi hỏi tiền đi dây tiền để để tới giờ ổng trị bệnh cho con em rồi người ta nghèo người ta không may ta mắc những chứng bệnh mà ta còn bị lừa, lừa ẩm gạt cũng giờ chị Phương Hằng dạch mặt không ra những cái chuyện sáng tỏ thì không bao lâu cũng sẽ công an điều tra sẽ những người ta có thẩm quyền thì vô điều tra những chuyện này thì tất cả bà con mình cũng sẽ nhìn thấy không có chạy đâu hết mà ông Phương cái ông, ông Võ Hoàng Yên này mà không kêu bằng thầy bây giờ không lộ chuyện ra không có kêu bằng ông thầy nữa ông lừa gạt bao nhiêu người hỏi quý cô chú bà con mình mới đang bất xúc quá mình cũng lên mình thấy cái thằng hứa mình đạt lên nói một câu một chút chúc bà con chúc cộng đồng mạng nó nhờ ai nó nhờ ai mà bây giờ nó được như vậy phải nhờ cộng đồng mạng nhờ bà con mình nó nhờ những người dân Việt Nam xem những cái video nó đang nổi lên xem những cái show diễn của nó để nó có được những cái đồng tiền bây giờ nó chúc lợi quý bà con quý cô bác anh chị em mình đi ra đường đừng đụng xe quý bà con cô bác anh chị em mình nghĩ sao về cái thằng này mình là một người rất không có cái gì ở trên xã hội này rất là nhỏ bé Tôi rất bức xúc vì cái thằng này ăn nói còn thua hơn mấy cái thằng lâu trâu lâu trâu con nít mới lớn lên bây giờ mày nghĩ sao mày đổi rồi mày là ca sĩ từ nay tới tới quý cô chú anh chị em theo những lời mình bức xúc mình tâm sự mình chia sẻ lên tất cả quý cô chú anh chị em thì mình hiểu nghĩ sao về về về cái thằng hứa mình đặt nhưng mà cũng mình cũng khuyên bà con mình thấy một số comment một số bình luận rất là nhiều trên những trang mạng xã hội chửi nó rất là nhiều nhưng mà nó làm thì nó chịu mình không nên chửi tới vợ con hay là gia đình nó bây giờ gia đình người ta không có dạy không có dạy mấy câu mắc dạy đó đối với nó và những ca sĩ anh em đàng hoàng cũng không ai thúc đẩy nó nó, nó về cái vấn đề đó có những thằng ca sĩ mà hùa theo mới dạy nó thôi còn những ca sĩ đàng hoàng ta thiếu gì ai dạy nó những câu nó lên chút tất cả quý cô chú anh chị em là nói chút mạng xã hội ra đường đụng xe đừng có đụng xe đừng bị đánh ghen và dạ, anh chị em mình nghĩ như thế nào với cái thằng này thì mình cũng chia xin chia sẻ xin tâm sự với bà con ờ, cô bác một ờ, giây phút ngắn mình không phải mình lên đây mình để ờ, cầu like cầu view thì mình thấy ờ, mấy cái kênh vừa giao qua cũng như là cái kênh của ờ, cái anh ờ, anh này rất lớn tuổi nhưng mà mình lịch sự mình kêu bằng anh cũng ở Việt Kiều đó anh mới mình mới có nắm bắt được thông tin là anh của anh, anh Thái Hoàng anh bữa nay ảnh là một người đại ca của của, của những anh chị em youtuber hôm nay anh đã lên tiếng thì tất cả anh chị em mình qua đó xem cái kênh của ảnh là biết với lộ diện thêm hai cái kênh của của youtuber ở Việt Kiều nên chửi chị Phương Hằng tổng thể luôn nó sống ở bên Mỹ nó biết cái gì về Việt Nam mà nó chửi người ra đó, đó là Thái Hoàng nó những thằng youtube dơ của những người youtuber người ta tất cả quý cô chú anh chị em mình nhìn thấy những nhiều năm đã là, là, là đã nổi lên những youtuber chân chính người ta bỏ công sức ra người ta đi hỏi thăm những người nghèo những người có hoàn cảnh khó khăn không thể vươn lên nổi người ta chia sẻ lên cộng đồng thì sẽ tới tay những anh chị em giàu có người ta có tiền rất nhiều người ta có cái tâm kêu bằng là mạnh thường quân ta giúp đỡ những hộ gia đình đó cái đó là youtuber ờ, chân chính anh chị em thấy không đã giúp đỡ biết bao nhiêu người đã mang cái hoàn cảnh khổ mang những cái chứng bệnh không thể nào mà trị được không thể nào mà, mà đi đến được cái bệnh viện trong túi không có tiền nhờ những anh youtuber chân chính chia sẻ lên những mạnh thường quân mới nắm bắt được một cái cơ hội nắm bắt được cái chương trình đó người ta chia sẻ những đồng tiền của người ta để giúp đỡ những người nghèo còn mấy anh youtube dơ rồi mấy anh làm cái gì trên này anh lên anh chửi chửi bà hằng chửi gì có đúng hay sai một một hai ngày nữa một hai tháng nữa tất cả những chuyện gì nó sáng tỏ ông nào thằng nào bên võ hoàng yên thì trước đây sẽ vô vô tù thì vô tù hỏi thăm rồi bên thêm nữa đó như một cái youtuber của dũng dũng việt kiều chửi anh dũng ờ, anh dũng rồi vô với anh ờ, chị hằng còn thằng hướng bên đạt mà chắc không lớn đủ đâu không lẽ tôi chửi miệng công khó nghe thì nó kỳ những chuyện gì của người ta làm người ta chưa có lôi cái đầu ra rồi chửi mà tự nhiên mình nhảy mình ké vô mình chút mình chút lại mày ngon mày lên mày lên ờ, đại nam mày lên đại nam mày lên cửa đại nam mày chút bà phương hằng hết trơn người ta vì nhân dân vì những người nghèo người ta đòi lợi công bằng đòi lợi công bằng những người bị hại trăm ngàn người bị hại và biết bao nhiêu bốn năm tánh mạng đã đã chết vì dưới đây hoàng yên giết chết người ta mày bên hoài linh mày coi thứ mày coi thứ tới đây hoài linh đúng hay sai sẽ lôi ra cả đống hết đúng hay sai thì cuối video mình chỉ tâm sự với nhiêu đó thời gian không có ờ, nhiều quá quý cô chú anh chị em nghe mình tâm sự với nhiêu đó tất cả anh chị em cho mình một cái comment nha cái comment để ờ, mình biết tất cả quý cô chú anh chị em mình có nghĩ như, như, như thế nào về hứa mình đạt đã kiếm cho quý cô chú anh chị em mình ờ, tràn đầy sức khỏe và cuối video mình cũng xin tạm biệt hẹn gặp lại tất cả quý cô chú anh chị em mình video sau nha